想。 trên vai tôi rồi càng nhớ thương bạn ơi và hàng cây mê chút lá khô trên vai tôi tắm xuân vừa hết chiều nào khi về bên ngang căng nhà màu tím biết em đang trộm nhìn và sống làm gì hơn cho anh bông hồng còn thắm cho anh trái ngọt vườn cấm còn gì cho nữa tiếng dù trẻ thơ nẻo đời muôn vàn lối yêu nhau vì lời nói mến nhau qua nụ cười dặn dò thêm lần cuối sách trao cho bầy em lô bút ghi vài đứa quen dăm từng trao trả mỗi người cười vì hai lối mộng hai hướng trong